rồi mời à, em giới thiệu lớn lên à, cho bên nhà gái cùng nghe nha dạ em chào mc Quỳnh linh chào em chào à, mc hồng vân chào và em bạn gái bên kia chào khán giả đừng quay em tên là nguyễn văn cầu năm năm nay em được à, 29 tuổi em đang sinh sống và làm việc ở quảng nam ừ, em làm gì cầu dạ em làm bên à, kỹ sư xây dựng kỹ xây dựng Thế từ quảng nam em vào thành phố hồ chí minh để tham gia chương trình à dạ trời cảm ơn em đã lặn dạ. lội đường xa xa xôi ừ. hy vọng hôm nay sẽ thành công nha dạ rồi còn à. mình giới thiệu đi à, cưng dạ à, em chào chị hồng vân em chào anh quyền linh chào em. À, chào tất cả quý vị khán giả chào bạn nam bên cạnh à, em tên là lê thị ánh vàng em à, sinh ra và lớn lên ở quảng nam nhưng mà Ồ. hiện tại <laughs> nhưng mà hiện tại em đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. À. Ồ vậy Ủa, hả? Em tên gì em? Dạ em tên Ánh Vàng. Ánh Vàng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cầu Ánh Vàng. Dạ. <laughs> Trời cầu ơi, gì được nấy cầu ánh ờ. sao bây giờ hai bạn này cầu ánh vàng luôn ghê cầu chứ vàng một bạn là quê quảng nam hỏi có huyện nào à, à, xin hỏi bạn gái bên kia là ở huyện nào ta à dạ em ở đài lộc còn anh à, à? anh ở tam kỳ luôn à dạ cũng đâu có ờ. xa gì mấy đâu dạ, dạ cũng, cũng gần. không xa lắm ơi <laughs> sát bên dạ. mà dạ. nhưng mà bây giờ cái bạn kia đang làm ở quảng nam bạn này đang làm ở quận 1 thì dạ, bao dạ. thì một năm uh, về quê mấy lần dạ ý là tính là sang năm vào trong sài gòn lập nghiệp á cũng Ủa vậy đó hả dạ <laughs> chắc chưa dạ chắc <laughs> trời ơi khỏe luôn nữa dạ rồi vậy là gần gũi rồi Bạn ngon à, lo. vậy là hợp lý rồi đó bạn gái cho đàn trai biết uh, ưu điểm khuyết điểm của bạn đi dạ em tuy không có cao nhưng mà não thì đủ dùng ừ. à, hơi... tuy không cao nhưng não đủ dùng nha dạ, dạ. <laughs> à, hơi hơi khó tính nhưng mà cực kỳ tốt tính hơi khó tính nhưng mà rất tốt tính nghe trời dạ còn um, EQ thì không có được tốt bằng IQ lắm nên là rất là ngại giao tiếp với người lạ ừ. IQ dạ. cao hơn EQ hả? Bạn này dạ. có cái cách giới thiệu đáng yêu ghê á à, dạ. Chút phải ghi chép lại đang học bỏ lên mấy cái vở kịch á Rồi à, khuyết điểm của bạn là gì? Dạ đó là em hơi khó tính ạ Gì? Bạn, à, bạn hơi khó tính Khó cỡ nào? Tức là em luôn đặt ra những cái uh, tiêu chuẩn cho cho bản thân mình cũng như là cho những người khác nên là nếu mà không có đạt được những cái đó thì sẽ cảm thấy hơi uh, khó chịu nhiều lúc là cũng sẽ nhăn nhó với lại mọi người ừ. ừ. rồi bạn trai dạ ưu điểm của em là hiền lành thật thà à, hay giúp đỡ mọi người với lại à, mấy người ở đồng nghiệp công ty là khen em là là hiền lành hòa nhã dễ tính ừ, yeah. còn khuyết điểm của em là thì ờ, cũng hay là cào với bạn bè cũng ờ, hay nhậu tại vì đặc thù của nghề xây dựng là cũng hay anh em mỗi lần ờ, chiều chiều thứ bảy chủ nhật gì đó cũng ờ, ra quán làm xíu cũng phải lâu lâu mà thấy tuần nào cũng nhậu chứ nó <laughs> xây dựng cuối tuần lãnh lương là nhậu à dạ kìa mà mỗi qua nhìn đàn dạ, trai kìa dạ, dạ em ừ. ừ. ủa rồi bên ngân hàng mình có đi nhậu không em <laughs> dạ công việc của em thì chủ yếu làm việc với lại số liệu nên không có phải đi tiếp khách hay là gì nên rồi bây giờ cuối tuần người ta đi nhậu rồi em tính sao à dạ không sao ạ nói chung nhậu có chừng mực thì đối với em là ok ừ, chừng mực là bao nhiêu lon à, dạ không xỉn biết đường về là được không xỉn biết đường về sao em có bao giờ nhậu mà không biết đường về không dạ nói chung là em nhậu là biết kiểm soát rồi chị hỏi em nè dạ. Ừ, có nhiều bồ không dạ em thì em được à, hai mối tình mà mối tình thứ nhất là năm cấp 3 còn mối tình thứ hai thì cũng được lâu được 2 à, năm tại vì ờ, đợt trước là em hay, hay đi làm xa tại vì công trình của em là làm ờ, cầu đường với lại trường học xa đó hai đứa do điều kiện <laughs> gây lộn với nhau ừ. thì cũng nói qua nói lại tại mình cũng có thời gian gần gũi bạn gái để mình à, chia sẻ và làm thông cảm ừ. cái hai đứa giận luôn giận luôn bao lâu <laughs> dạ. rồi cưng dạ cách đây hai năm rồi hai năm rồi dạ được hai ừ. năm đó cũng do việc là ờ, đi nhậu hay lo làm công việc suốt rồi không có chăm sóc mà phụ nữ thì cần cái sự quan tâm và chăm sóc hết sức là quan trọng em trai à yeah. Dạ. đúng rồi lúc nào phải quan tâm đến người ờ, phụ nữ mình yêu à, yeah. chị dạ. hỏi em hình dung cái bạn gái bên rào này như thế nào dạ nói chung là nghe giọng là em biết thích à nghe quảng nam là thích thì lắm. quê hương mình là mình thích rồi <laughs> dạ. đó đương nhiên rồi nhưng, nhưng mà... mà giọng bạn gái cái về tính cách thì em thấy là rất là ok nãy <laughs> em nghe bạn giới thiệu về mình em thấy uh, ấn tượng ghê không dạ chị còn ấn tượng, tượng nữa dạ. em hình dung cô gái bên đây có cái diện mạo ra sao thì em nghĩ là một mét uh, khoảng năm tám năm chín ừ, mét năm tám năm chín dạ còn thân hình là ờ, nói chung thì cũng đều đặn ừ. à, mái tóc uh, thì mái tóc dài mái tóc dài màu đen hay màu gì dạ màu đen màu đen dạ. ừ, da trắng hay là da đen nè dạ da trắng da trắng <laughs> à. mấy cái người hiện đại anh nghĩ rằng tóc không dài đâu lên anh đoán hả? tôi là người hiện đại hả không vân không dài vân vẫn truyền thống đấy vân à, theo tôi là cô gái kia là thường những người IQ á, cao á, thì họ không để tóc dài đâu tóc dài đầu ngứa ngáy IQ có nổi ra ngoài ngứa ngáy <laughs> tóc ngắn anh đoán như vậy đó dạ thôi để anh qua xem đàn gái thế nào nha dạ. à, trời tôi nói có sai đâu Vậy em nói thử cái tóc em như vậy từ đó giờ hay là hồi đó em có để dài không? Em cho một cái điểm cho bạn trai bên kia coi Dạ, uh, em cắt từ năm 2015 ạ à, lúc trước thì em cũng đã từng để dài tóc à, chắc đến lưng ấy. À. Dạ. Nhưng mà em cảm thấy nó tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc trong việc à, gội ừ. rửa <laughs> nên là em quyết định là cắt tóc. Nhưng mà ừ. giờ thì em lại thấy hơi hối hận tại vì thời gian và tiền bạc đầu tư vào việc à, cắt nó thì nó lại nhiều hơn cái việc gội. À. <laughs> Con gái có mấy mối tình rồi? Dạ em ế từ trong bụng mẹ ra. Ế từ ế từ trong bụng mẹ ra. Ừ. Thấy thương ghê không? Thiệt không? Dạ thiệt không có mối tình nào luôn hả dạ không có một mối tình chưa từng nắm ơi. tay luôn ai tin tôi cùi liền á <laughs> sao vậy dạ tại vì lúc Điều nhỏ khó quá thì... sao dạ cũng có nhiều lý do lắm và khó là cũng là một phần còn thêm cái nữa là hồi nhỏ em nghe lời à, phụ huynh và thầy cô làm con ngoan trò giỏi nên là không có yêu đương sau này à, đi làm ra trường đi làm thì lại vì tin tưởng mọi người quá nên là em để Ủa sao tin tưởng mọi người ấy tại vì em chơi em em chơi với một đám bạn thì cũng độc thân giống như em nên em cảm thấy là chơi với bạn thì lại vui hơn là có người yêu rồi mà rồi. thành ra lại là lần lượt lần lượt là có người yêu mà đi lấy chồng lấy vợ <laughs> tụi nó đi lấy chồng lấy vợ hết rồi Bỏ giờ còn chừa lại mình ơn em thôi dạ nếu mà nếu mà chưa chưa lập gia đình thì ừ. cũng có người yêu rồi được ờ. rồi à. một người năng động xinh xắn này không có người yêu đúng không không ai tin nhưng mà nói ra lý do thì có thể em tưởng tượng cái người bên rào như thế nào con trai quảng nam đó chắc em nghĩ là chiều cao thì về về ngoại hình thì chiều cao là chắc sẽ cao hơn em thì dĩ em <laughs> dĩ đàn ông hay cao em hy vọng em. là em hy vọng là cao trên một m sáu ừ. dạ hơn à. nữa đó dạ vì em muốn cải thiện f 1 dạ. <laughs> <laughs> còn um, không cần quá trau chút nhưng mà phải gọn gàng sạch sẽ à. dạ. đó em mình dung về... đi em tả cái bạn đó đi hai điều em nói là đúng rồi đó dạ về tính cách thì um, trưởng trạng trưởng thành để ừ. có thể là lo giúp em tại vì em tính cũng hơi trẻ con tí bạn này chững chạc đó dạ bạn này à, phải nói cũng phong độ đẹp trai đó anh thấy à, cũng à, đủ để các bạn có thể cảm nhận về nhau rồi bây giờ hỏi người thân đi em trai đi với ai dạ hồi nãy thì cũng có đi với bạn nhưng mà bạn có việc mất <laughs> rồi bạn về rồi ha dạ à, thôi được rồi cũng có mọi người ủng hộ bạn em gái đi với ai dạ em đi với lại hội anh chị em đồng nghiệp thân thiết của em dạ xin chào hai mc và chào quý vị khán giả và chào anh ạ dạ em chào là em. em gái của chị ánh vàng dạ anh có thể cho em hỏi một câu được không ạ dạ được à. anh lúc nãy thì em có nói là anh dự định là năm sau là mình sẽ vào sài gòn để làm việc đúng không ạ đúng. thì anh đã chuẩn bị gì cho cái kế hoạch đó chưa trước khi anh à, đăng ký vào chương trình này anh cũng phải dự định cho bọn thân mình trước mới vào nay cũng hơi lạ lạ xíu tại vì thành mức sống ở thành phố với lại cái nhịp sống hơi nhộn nhịp <laughs> từ từ thì anh cũng bắt nhịp lại thì anh cũng chuẩn bị à, cũng nhờ bạn bè gì đó là cũng mong muốn là tìm cho mình công việc để mình ổn định Dạ em cảm ơn anh à, Chị Vàng nhà em thì ờ, có chút khó tính chút xíu Nhưng mà chỉ là cảm giác ban đầu thôi Nếu mà thân thiết rồi thì sẽ rất là dễ thương, tốt bụng Và biết ờ, hiểu cho người khác Thì em nghĩ là chắc chị Vàng cũng sẽ hiểu cho anh Nếu mà hai người có thể đến với nhau Thì chắc là có thể chờ đến ngày anh vào Sài Gòn Còn uh, chị Vàng ơi à, Em thấy anh bên này cũng dễ thương Cũng thật thà à, Nếu mà chị cảm thấy ưng á, Thì có thể cho nhau một cơ hội Rồi cảm ơn em gái Ok mở rào cho hai bạn gặp mặt đi <laughs> rồi tới luôn tới luôn rồi tặng em à. bó hoa và à, sô cô la dạ à, em em rất là đây, thích món quà này tôi cầm cho à. em cũng có một món quà tặng anh đây là bánh em tự làm rồi <laughs> cảm ơn em rất em nhiều em có một đam mê đó là rất là thích làm bánh và rất là rất là thích đồ ngọt cái này là mới làm sáng nay lúc mà làm ấy thì vừa vừa nhỏ bột và xong cũng ờ, suy nghĩ à, tưởng tượng ra là người người nam mà đến chiều nay mình gặp là sẽ như thế nào nói chung vừa nặng bánh và vừa nặng người luôn á nên là anh cứ từ từ <laughs> rồi <laughs> thử anh rất ờ, cảm, cảm ơn món quà của em dạ. à. đây nè mấy chục năm chưa bao giờ gặp mặt đó bây giờ lần đầu tiên gặp mặt các bạn cảm nhận thế nào theo em thì thấy bạn nữ rất là dễ thương vì ngoại hình rất là xinh đẹp lạ đúng không <laughs> dạ. rất là lạ còn bạn gà nữ cảm nhận ờ, bạn trai thế nào đầu tiên thì em rất là có cảm tình tại vì là người à, đồng hương dạ. lại người quảng nam thì rất là tính tình thì rất là thật thà chất phát nói chung về ngoại hình thì em thấy là đã đảm bảo được cái tiêu chuẩn của em <laughs> cho em hỏi là anh có hay thường xuyên giúp đỡ mẹ trong công việc nhà hay là có chứ anh tại vì ờ, em biết sao không ba anh là mất sớm là, nhà anh là có mẹ với lại hai anh em trai nhưng mà anh là anh, anh tay cả này anh cũng rất là chú tâm đến gia đình nên anh rất là giúp mẹ nếu mà sau này mà anh có thể sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với ờ, người bạn đời của anh không <laughs> anh tất nhiên <laughs> anh chấp nhận <laughs> tại vì em rất là thích làm bánh nhưng mà em lại không giỏi nấu ăn mà em cũng không thích nấu ăn trời anh thấy nhìn này à, anh không cơ bắp thế này giúp em thoải mái vậy làm bánh cho anh ăn suốt cuộc đời luôn đi tương lai thì à, khoảng bao lâu tụi em có thể tiến tới hôn nhân được trao đổi với nhau đi thì em nghĩ đi uhm, <laughs> em thì có thể là đã sẵn sàng nhưng mà em nghĩ ờ, cái này chắc là tùy duyên tức là cái cơ hội mình tìm hiểu Đúng xong rồi. rồi nếu mà hợp hợp nhau thì là có thể tiến xa hơn anh cũng mong uh, em cho anh cơ hội <laughs> về quan điểm con trai con gái thế nào Nhiều anh có phải là người gia trưởng gái không? đứa con trai đó anh thì không gia trưởng anh nói nói chung là anh nghĩ theo hôn nhân thì nên tôn trọng giữa vợ chồng vợ chồng với nhau khi mà hai người giận nhau thì ai sẽ là người làm hòa trước thì tất nhiên sẽ anh <laughs> anh sẽ dỗ người yêu anh chứ <laughs> bây giờ là bạn trai đứng biến tới nắm tay bạn gái nói chung anh cũng mong muốn là à. cho anh một cơ hội để sự ấm trái tim em dạ. em Rồi. cũng hy vọng là hai người sẽ cho một cơ hội để tìm hiểu cảm ơn anh cảm ơn anh Rồi, vào vị trí Chúng ta hướng mắt về phía trước Để tay vào nút bấm Đó là lúc chúng ta làm nhiệm vụ của trái tim mình Trái tim mình bảo sao mình làm y chang thế Thích thì bấm ngay Rung động là bấm ngay, đừng chần chờ gì cả Đó, rồi xong Lên kìa Đó, trời ơi Không ai giành được Ồ luôn rồi, rồi rồi xong rồi phải mạnh mẽ như thế chứ dạ. <laughs> coi như là cá gặp về với nước rồi đó ừ cá gặp nước hồi nãy là bạn này bạn phạm luật bây giờ luật mới cho phép bạn hôn nè trời ơi cái dạ. hồi nãy nó mới là hay đó hồi nãy là bạn phạm luật rồi hôn nữa đi đó ừ cho ừ. ơi lần đầu của em mọi người ơi lần đầu của em luôn đó lần đầu luôn đó